Trong 6 tháng đầu năm nay, số vụ vi phạm pháp luật về ma túy tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn ma túy chủ yếu từ nước ngoài được thẩm lậu vào Việt Nam tiêu thụ hoặc là tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba. Vâng, à, tuyến biên giới Việt Nam Lào tiếp tục là khu vực phức tạp nhất về tội phạm ma túy. Trong đó các đường dây vận chuyển ma túy tập trung chủ yếu tại khu vực giáp danh giữa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của Việt Nam và huyện Sốt Bâu, Hủa Phăn của Lào. Các đối tượng ở đây hết sức manh động và sẵn sàng đáp trả khi bị vây bắt. Phát hiện hai đối tượng đi từ hướng biên giới vào trận địa phục kích Đối tượng thứ nhất mặc áo màu xám, khả năng có súng. Đối tượng thứ hai đeo túi nải nghi là ma túy, khả năng có dao. Các tổ chú ý tăng cường quan sát sẵn sàng với lệnh. Một cuộc đòn lõng vây bắt các đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam trên tuyến biên giới Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ma túy được vận chuyển qua các khu vực rừng rậm, núi cao, khe sâu, ít người qua lại, thuộc dãy núi Pha Luông, đến sát đường biên giới hai nước Việt Lào. Tội phạm ma túy thường lợi dụng thời điểm sương mù dày đặc, mùa mưa, đường xá đi lại khó khăn để hoạt động. Có 2 một đối tượng, một túi vải, 10 bánh thuốc. Báo cáo, tổ 1 xu, một khẩu các 59, 6 viên đạn. Cái thủ đoạn của chúng hiện tại bây giờ là có thể nói là rất là tinh vi, lợi dụng là người thân trong gia đình, anh em họ hàng, rồi có cả những trường hợp là phụ nữ và trẻ em chúng ờ, lợi dụng vào đó để nhờ thuê những cái đối tượng này vận chuyển ma túy. Khi mà bị lực lượng chức năng bắt giữ thì rất là manh động. Chúng có thể dùng vũ khí nóng như súng ờ, AK hoặc là súng ngắn mà chúng ừ, tự trang bị để chống trả lại lực lượng chức năng. 6 tháng đầu năm, với 48 chốt chặn trên biên giới, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa nắm bắt tình hình đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm. Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng khác triệt phá 72 vụ vận chuyển ma túy xuyên biên giới, bắt giữ gần 100 đối tượng cùng hàng trăm bánh heroin, hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp, một lượng lớn ma túy đá. Trước mắt trong năm nay cũng như trong năm tiếp theo thì đặt ra là phải ngăn chặn có hiệu quả cái hoạt động vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào, phải đấu tranh có hiệu quả với các đường dây ổ nhóm tội phạm trên địa bàn, phải xóa được các tụ điểm, kể cả tụ điểm nghiện hút cũng như là tụ điểm mua bán nẻ ở trên địa bàn để tạo nên cái tình hình ổn định an ninh trật tự trên hai biên giới. Lợi nhuận từ ma túy rất lớn nên tội phạm ma túy bất chấp mọi thủ đoạn để vận chuyển vào nội địa. Hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang hiện đang có sự dịch chuyển về các tuyến biên giới các tỉnh miền Trung. Cuộc chiến với tội phạm ma túy trên những tuyến biên giới sẽ vẫn còn nhiều cam go và nguy hiểm. Khi ma túy đã vào Việt Nam rồi thì để phân phối đi tiêu thụ ở các tỉnh thành phố thì tội phạm thường xuyên là thay đổi phương thức cũng như là thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn và cũng manh động hơn, thậm chí là còn sử dụng luôn cả người nước ngoài với vỏ bọc là đi du lịch để vận chuyển ma túy. Nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam qua con đường du lịch để dễ che mắt lực lượng chức năng, vào đến địa phận Việt Nam, người đàn ông Lào mới nhận ma túy để vận chuyển cho một đầu nậu khác chuyên phân phối ma túy ở Hải Phòng là Nguyễn Văn Nhã. Bằng cách này, đối tượng người Lào đã hai lần trực tiếp vận chuyển chót lọt ma túy cho Nhã. Đến lần thứ ba khi bị cơ quan công an Hải Phòng bắt quả tang. Đang buộc dây. Ngồi có ông cầm đầu chỉ đạo tôi đưa số điện thoại cho ông Nhã để liên lạc với nhau để nhận ma túy. Lần đầu tiên được trả công 1.500 đô, lần thứ hai trả 2.000 đô, lần thứ ba được trả tiền công 3.000 đô. Ờ, Thực là tôi vì lợ lần cờ bạc lợ lần nhiều quá nên ra đâm liều. 6 tháng đầu năm nay, ảnh hưởng của dịch Covid-19, các đường dây ma túy xuyên quốc gia hoạt động cầm chừng hơn, Tuy nhiên, số vụ vi phạm pháp luật về ma túy trong nước lại tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Chính vì vậy, tập trung triệt phá các đầu nậu chuyên phân phối tiêu thụ ma túy trên địa bàn chính là mục tiêu nhằm xóa sạch tệ nạn ma túy ở các địa phương. Sự khác biệt của cái việc bắt giữ ờ, đối tượng tổ chức mua bán và đầu mối đặt hàng trên địa bàn của thành phố Hải Phòng thời gian vừa qua thì đã tạo ra là có cái chúng tôi thấy được rằng là có cái sự biến động nghĩa là giá ma túy bán lẻ trên địa bàn thành phố là có chiều hướng tăng lên do do các đầu mối bị thu hẹp lại dần dần và đấy là chúng tôi thấy được rằng là đánh giá được rằng là cái lượng ma túy về phòng là có hạn chế Loại ma túy được phát hiện bắt giữ chủ yếu là heroin, ma túy tổng hợp dạng đá, dạng viên nén và cá biệt một loại ma túy mới bị phát hiện là biệt dược được sử dụng làm thuốc giảm đau. Việc ngừng thuốc đột ngột sau khi dùng dài ngày có thể dẫn đến gây nghiện như heroin. Không chỉ nguồn ma túy thẩm lậu từ nước ngoài, sản xuất ma túy trong nước có dấu hiệu gia tăng làm tình hình tội phạm ma túy ngày càng phức tạp, áp lực đấu tranh ngăn chặn càng căng thẳng. Đáng lo ngại là tội phạm sản xuất ra các chất ma túy mới chưa có trong danh mục. Theo đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, quản lý chặt chẽ tiền chất không để tội phạm có cơ hội lợi dụng điều chế sản xuất ma túy tổng hợp đang là đòi hỏi cấp bách. Trong thực tiễn thì chúng ta cấp phép chúng ta nhập khẩu các cái loại đó thì quản lý được. Nhưng quá trình mà đưa vào trong cái hoạt động sản xuất thì điều đó là hết sức khó khăn. Mà cái điều đó đòi hỏi là gì? nó hỏi phải có một cái hệ thống quản lý thông suốt từ trung ương xuống địa phương không những ở các cái cơ quan cấp bộ để cấp phép nhưng mà các cái doanh nghiệp các cái giám đốc các cái xí nghiệp các cái chủ doanh nghiệp ấy cũng phải hiểu rất rõ vấn đề này mà quản lý không để nó thất thoát để sản xuất ma túy và chỉ có như vậy thì chúng ta mới ờ, đạt được cái yêu cầu trong cái việc quản kiểm soát về cái, cái ngăn chặn được cái sản xuất ma túy tổng hợp Việt Nam chúng ta hiện nay có khoảng hơn 250.000 người nghiện ma túy. Như vậy là cuộc chiến với ma túy vẫn còn rất cam go, nhất là khi nước ta lại nằm tiếp giáp với khu vực tam giác vàng. Hôm qua thì Thái Lan đã tiến hành tiêu hủy số ma túy kỷ lục 25 tấn. Theo giới chức y tế Thái Lan, số ma túy này trị giá gần 56 tỷ bạt, hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ. Đây là số ma túy bị tịch thu trong khoảng 2.800 vụ án, bao gồm các loại như là thuốc lắc, cocaine và heroin. Theo các chuyên gia thì các băng đảng ma túy đang lợi dụng việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội để đẩy mạnh việc buôn bán trái phép. Hội đồng châu Âu đã chốt được danh sách dự kiến 14 quốc